show khát khao mãi dâng trào tình yêu kia cho niềm vui cho nỗi nhớ tình trao anh luôn trao dâng những biên sóng tình yêu anh cao thành núi lớn đại dương thành hạnh phúc trời dâng trào tình yêu kia cho niềm vui cho nỗi nhớ tình trao anh luôn trao dâng những biên sóng tình yêu anh cao thành núi lớn đại dương thành hạnh phúc cho đời Yeah. songs me sao yêu nhau không đến được chờ từng đêm dài lòng không vơi nhớ anh cho dù ngày mai này vì ai anh đã vương vấn yêu người rồi đau buồn thì xin anh yêu luôn nhớ em sẽ đến bên nhỏ siết đôi bàn tay lòng ta nghe sao lạnh giá đoàn tàu lăn bánh rơi bên chầm chầm khuất xa dần xa đã đưa em đi người ơi để lại con tim đau nhói lẻ loi bước đi giữa trời đêm